Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với các bài tập trong tiết luyện tập trang 122 sách giáo khoa toán 4. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em biết so sánh hai phân số. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các bài tập, đó là bài 1 câu AB, bài 2 câu AB. Đến với bài tập số 1, đề bài yêu cầu so sánh hai phân số Câu A 5 phần 8 và 7 phần 8. Câu B 15 phần 25 và 4 phần 5. Ở cặp phân số 5 phần 8 và 7 phần 8, ta thấy đây là hai phân số có cùng mẫu số. Vậy thì chúng ta chỉ cần so sánh hai tử số với nhau là các em có thể điền được dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng. Ở câu B, chúng ta có hai cách làm. Cách thứ nhất, các em có thể rút gọn phân số 15 phần 25 hoặc cách thứ hai là chúng ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số này với mẫu số chung là 25. Bài tập số 2 đề bài yêu cầu so sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau. Câu A 8 phần 7 và 7 phần 8. Câu B 9 phần 5 và 5 phần 8. Cô sẽ ví dụ cho các em cặp phân số đầu tiên. Chúng ta thấy 8 phần 7 và 7 phần 8 thì 8 phần 7 là phân số có tử số lớn hơn mẫu số, 7 phần 8 là phân số có tử số bé hơn mẫu số. Như vậy, cách 1, chúng ta sẽ chọn số 1 làm con số trung gian để so sánh hai phân số này. Các bạn có thể xem lại video clip so sánh hai phân số khác mẫu số để hiểu rõ hơn cách làm nhé. Ở cách 2, bởi vì 8 phần 7 và 7 phần 8 là hai phân số tối giản không thể rút gọn được nữa, cho nên để so sánh hai phân số này, chúng ta sẽ quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số mới sau khi đã quy đồng nhé. Nội dung bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết học tiếp theo.